khi đến chùa nếu mà các con à, chào nhau cái cách thức của nhà phật ấy, chúng ta sẽ chào nhau với cái tư cách của một cái người phật tử thì sẽ chào nhau như thế này các con sẽ chắp tay lại búp sen nha yeah. đấy con cầm này con chắp, hai tay mình chắp ngay ngắn này đấy đây là cái cách này chắp ở ngang tầm ngực của mình nhé ngang tầm ngực của mình đấy có nơi thì hướng dẫn chúng ta chắp tay theo hình búp sen như này cũng được nhưng mà trong sách chính thống nghi thức của phật giáo thì hướng dẫn chúng ta hai tay áp sát vào nhau như này đấy giống như là à, hai nửa âm dương đấy áp sát như này đấy nó vừa thể hiện cái gì đấy kháng khít vào và rất là chặt đấy. đấy và cũng thể hiện cái sự thành tâm hai tay cho nên ở đây sư phụ dạy các con hai tay đặt áp sát vào nhau ta để ngang tầm ngực này nhá không để thấp dưới này quá nhá mà cũng không để cao trên này quá để ngang tầm ngực cái tầm ngực là chỗ mình có cái trái tim đấy thấy không nhé đó thế sau đó các con mà chào nhau thì các con cúi nhẹ thế này đấy nha chào nhau à, người dân thái lan ấy ai đã đi thái lan rồi con thấy họ lấy cái cách chào của nhà phật này để làm cái cách chào trong xã giao thường ngày gặp người dân Thái Lan biết chào. Đấy, sư phụ đi đến sân bay thì tất cả các nhân viên họ đều biết cách chắp tay chào thế này. Đấy. Thì các con xá chào đây gọi là xá chào nhé hay cũng gọi là bái chào. Cái này gọi là xá chào hay là bái chào. Mà cả tay cả đầu cùng phải cúi xuống. Các con cũng đừng cúi quá thấp như này. Thấp như này thì cũng không không đẹp. Nó vừa tầm này nghe không Đó, người nhật bản người ta cũng xá chào nhau cái kiểu này nó là một cái gì đó rất là rất là đẹp khi mà sư phụ dẫn à, các à, quý khách đi tham quan chùa gặp các con khóa sinh thấy các con chắp tay xá chào như thế này các bác cứ rất là khen và hay quá các cháu về chùa tu học thấy các cháu rất là rất là trang nghiêm các cháu nhìn thấy các thầy nhìn thấy các cô các bác biết chắp tay xá chào như này thể hiện một cái gì đấy rất là cung kính rất là trân trọng các con ạ và phải nói là cái cách xá chào của nhà phật mình cái chắp tay xá chào của nhà phật mình này rất là hay nó rất thân thiện nó có cái gì đấy mang tất cả cái thân và tâm này để mà kính trọng cái người đối diện thế cho nên sư phụ rất là mong muốn qua khóa tu mùa hè thì các con sẽ về cũng sẽ biết chắp tay xá chào kể cả chào bố chào mẹ chào ông chào bà con chào ông con chào bà nghe không thế thường thì ở nhà có thể các con chỉ vòng tay này cháu chào ông cháu chào bà hồi bé mình được học như thế nhưng mà giờ các con đi chùa học khóa tu hè cháu chào ông ạ à, cháu chào bà ạ à, con chào bố mẹ ạ à. vẫn rất là đẹp à, sư phụ rất là muốn người dân việt nam mình cũng sẽ học cách xá chào này nó thể hiện cái gì đấy rất là rất là rất là chân thành rất là trái tim con thấy không bàn tay mình chắp trước ngực trước trái tim này nghe không nó mang tất cả cái gì đó từ trong trái tim ra để tặng cho người đối diện đó. cái cách xá chào thế rất hay đấy gọi là xá chào các con nhé hay là bái chào bái à.